Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Hôm nay mình đã về với xóm Hương Câu xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang để lắp đặt và chuyển giao cho anh Giang một à, con máy cắt à, F500 một đầu lưỡi à, đẩy từ dưới lên Đấy và mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hoàn thiện cho anh Giang rồi và mình cũng xin à, à, giới thiệu tổng quan về con máy F500 này đấy thì con máy cắt một đầu F500 này thì là hệ thống mâm xoay đấy. và được điều khiển trên mọi mọi chi tiết đều ờ, được ờ, điều khiển trên ờ, bảng điều khiển ở đây Đấy. rất chi là tiện lợi và dễ dàng Đấy. và hệ thống thì kẹp thì có gồm 4 bít tông kẹp từ trên xuống và từ ngoài vào trong kẹp rất chi là chắc chắn Đấy. và ở đây thì có hệ thống là, chọn lấy kích thước Đấy. đây là chỗ thảm hơi Đấy. và mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao hoàn thiện cho anh Giang rồi và đây là sản phẩm của mình đã thực hiện ờ, cắt ghép và lên ờ, khung để kiểm tra cái ờ, góc độ như anh em thấy đây là cái góc độ của máy cắt vừa mình đã thực hiện vừa test xong Đấy, rất chi là đẹp anh em nhé Đây. đây là tổng quan của con máy F500 một đầu này máy ờ, mang thương hiệu Phát Tư máy rất chi là hầm hố đặt trong ờ, một ờ, cái không gian xưởng thì diện tích xưởng của anh thì cũng hạn chế và cái giá thứ hai này thì nó dài ra khoảng tầm 5 mét cơ nhưng mà diện tích của anh đã hạn chế và chúng tôi đã cắt bỏ một ít để hạn chế lại cái diện tích tối đa Đấy anh em à, có nhu cầu mua máy thì à, à, đến với công ty Factor Việt Nam công ty chúng tôi có hai cơ sở chính một là ở Hà Nội gần bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội cơ sở thứ hai là gần Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.